Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và danh một tràng hoa tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em trời dạ. ơi quen quá quen rồi hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe thật sự không không à. có nghĩ là sẽ gặp tụi em uh, trực diện như thế này luôn á yeah. Dạ. Dạ. chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp uh, hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi phải không nào <laughs> thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục đó chính yeah. là giới thiệu về mình mời hai em Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Trên thường gọi trên mạng gọi em là Gemesis, em cũng làm là YouTube, em làm video trên mạng này nọ. em muốn gửi lời cảm ơn luôn à, và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình vợ chồng son ngày hôm nay. <laughs> Dạ, rất dễ thương. À. Em là là quê em ở đâu cưng? Dạ em đẻ ở Hải Phòng. Ừ. Dạ nhưng em sống bên um, Anh từ lúc em cỡ uh, ờ, 7 tuổi. Em về đây là 23 23 tuổi về đây 23 tháng học xong ờ. đại học là em về à dạ. vậy hả yeah. Yeah. hành yeah. gì nó cái giọng nó lớn lớn bây giờ em không có tự tin về cái tiếng việt của em ừ. tiếng anh của em giỏi hơn cả tiếng việt rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình trời ơi biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời dạ, cảm ơn em uh, xin chào chị hồng vân và anh quốc phận và tất cả các vị khán giả em là phạm thị trang năm nay em 18 tuổi à. còn công việc của em là kol ạ À, ờ, QL dạ. Đúng. Ừ. dạ mọi người hay biết đến em là xoài non ạ à. <laughs> mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó nói chua chua mà đó. nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là đó. nước miếng nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn thì có nhiều nước miếng luôn là coi như là một là lấy muối <laughs> hai là lấy cho nước mắm đó. Ờ. Dạ. cái tên đấy chắc dễ chịu dễ hơn là um, cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu thì lúc mà bạn em mới biết trang ta lúc mà em quen trang á thì trang còn rất là trẻ dạ yeah, lên giải ờ, cái tên đấy là từ PQ đặt ra à. và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và à, nói chung là cứ phát lan như thôi nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài yeah. Dạ. yeah, dạ, tại vì em còn bé quá lúc đó là em mới có 16 ờ, tuổi là lúc em chưa chín mà <laughs> chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá sợ đụng vô nó bị gì <laughs> anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Semesis cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi Nani từ thời rất là lâu rồi dạ yeah, thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy dạ à, à, à. yeah, dạ, thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em uh, ở bên nước ngoài về đến đây trước khi là trước khi em làm youtuber thì em stream em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu ừ. thời stream mà kiểu đỉnh cao của việt nam luôn là khoảng cỡ 100 người người ừ. khoảng cỡ 100 người xem là gọi là ừ. cao nhất việt nam rồi đó ừ. à, cái đấy là nhớ là 2012 à ừ. yeah. Dạ, đó thì lúc đấy em mới thì em lúc em có chơi game mà à, lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này từ từ đó từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn cơ duyên nào mà em lại đi theo cái cái cái nghề mà em đang theo ở đó bên anh là em học rồi khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào dạ yeah, hồi trước mà em học là em học kiểu coding á dạ yeah. nói nó là coding cho game à. thế là à. Ờ, computer game ừ. design à, and story à. development vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho ừ. game á cả à. dạ đó là cái môn mà em học ở đại học từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí bởi vì em em bị cái là em ở nhà em sống một mình em sống mình từ trước đến giờ rồi nên vậy lúc mà nhà nó hơi bị hơi buồn thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với ừ, ừ, ừ. Yeah, đó là biết, cái anh biết. cái anh, việc anh chính của em cái đấy một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi một cái hobby thôi ừ. thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn ừ. và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng ờ, cũng khá là ok ừ. yeah. nhưng mà cái này em nói cái này làm cũng rất là rất là lâu để xây dựng cái đó ừ. dạ ừ. thật ra là chị biết không ban đầu là rất là ít người biết nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 20 ừ. 2014 đó là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè và dạ. tên piu piu nè dino dạ. tống nè ừ. và rất rất nhiều và trong pháp tv yeah. đó cũng làm cũng làm một cái cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám dạ yeah. em dạ. gặp uh, trang như thế nào hôm đó là em đi một cái event em được mời là cách mời là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là youtuber giúp mấy youtuber mới ừ. mấy creator mới để uh, biết về nghề và nói chung tham gia đến đấy là em có gặp trang hôm đấy em đến là trang ngồi kiểu là kế bên phải của em tách nhau làm cái kiểu ừ, ừ. hai đi xuống ấy thì em cũng có để ý rồi vì vợ em nhìn rất là like và em làm trăm trăm việc nhưng mà nhìn cực kỳ like thì cũng để là ấn tượng với em nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà <laughs> thì em cũng chuyên nghiệp em đâu dám đâu nói gì đâu giả bộ liếc liếc thôi em chỉ nhìn thôi em chỉ có dạ. nhìn thôi nhưng mà không dám nói gì cả sau khi mà event xong em thì bản thân em không tin về duyên nở thường là em về là em không có kiểm tra trên facebook em làm social media nhiều mà ừ. thì em không có việc kiểm tra mấy cái app friend hay cái gì đâu bởi vì nó quá nhiều ờ. không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại Thuyến á. em em lại xem ừ. em lại xem qua hết em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé bạn bè chung thì lại không có luôn thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy ừ. thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy thấy quen quen nhìn ra đó ờ, đấy là bé mà mình mới ờ, gặp mới gặp đó dạ dạ dạ như vậy là xoài non là người chủ động advance trước dạ dạ đúng vậy rồi. thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn thì đúng rồi mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha kìa về các bạn phiếu làm quen đi cái ừ. em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề thì mới là về các bạn phiếu làm quen mới hết các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền hai em em có phải là cô bé ở sự kiện không chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi đúng không tưởng là, là ông thì mình mình cũng phải chủ động một tí dạ, phụ nữ đã áp mình rồi thì ừ. tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo đúng rồi không để cho người ta làm hoài không được không được sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức à, quen nhau cũng khá là lâu luôn bởi vì um... lúc đó em mới 16 tuổi đúng không dạ, dạ đúng, đúng rồi ạ dạ cái đấy là phải cũng thời ừ. gian đấy bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á ngừng liên lạc á nhưng mà duyên tức là một một thời gian là ngừng liên lạc yeah, có đôi thời gian câu chuyện là như thế này nó thật luôn cái hôm mà em lần kia em dẫn vợ em đi uh, ờ, trong một cái date nào đi ừ. đó, đi ăn đi ha thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành nhìn ừ. như nó lên đồ thì em tưởng là cũng cũng đủ tuổi rồi đó. đủ tuổi rồi ừ, ừ, đó, yeah. Dạ. nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em vợ em bao nhiêu tuổi vợ em nói 16 sáu thì lúc đấy em là ờ, ờ, em em bị kiểu là bị đơ bị đơ ừ, em không biết chữ gì luôn nhỏ quá em còn phải kêu là cho anh xem chứng minh dân được không đó, ừ, bởi vì thật sự là em không ngờ em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ à, à, đó, đó bởi vì, bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy xong rồi sau đó nữa là và em bởi vì lúc nó còn trẻ quá mà ờ, phải về đúng giờ nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút ừ. đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò hay là mình đi công việc đấy <laughs> đó thì em cũng hơi hoang mang nó kêu ok mình lịch sử mà kêu ok vậy cứ đi cho xong qua đấy thì tất nhiên nói chuyện ban quản lý thì em cảm giác em bị gài á, <laughs> kiểu là nói về công việc là ờ, ừ, đẩy bé lên đẩy như này lắm nha em kêu chết rồi cái kèo này nó chua gì đó ủng quá là xoài non dạ, đúng rồi. mình là mình tính cách khác nhưng dạ. mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác dạ. cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó à. tức là đi mà không thông qua quản lý đó, <laughs> đó. À. dạ trong thời gian mà uh, em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi ừ. sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là <laughs> sẽ về nhà chồng em tại vì là hai đứa vì kiểu làm biến đi ra ngoài mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau ừ. thì là em hay qua với em chơi nhưng mà rồi gặp ảnh là có có thích ảnh liền không dạ chắc là sau này mới thích sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè à, dạ khoảng tầm 2 tháng ạ tại vì sau lâu một... quá hai tháng là <laughs> trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em nhưng mà ừ. họ kiểu như là không không thấy em kiểu lại á, thì ừ. họ kiểu họ đi còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh thì em cảm thấy là ờ, người đàn ông này kiểu ờ, rất là quan tâm em không có như những gì mà người ta nói tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu uh, lăng nhăng thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi uh, hơi rụt vô trong xíu em không có dám sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói ờ thôi cho người ta mở lòng đúng không dạ, mở lòng ra thì ừ. mới thấy là chồng mình được ngon được ngon đúng không như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi dạ. thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau mà em cầu hôn cổ đúng không bọn em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà trang cỡ uh, 17 ừ. đúng không? 16, sáu rưỡi, 16, 16 rưỡi đi. Tại vì lúc Chưa 16 là gặp Đó. nhau rồi hai ba tháng sau mới thích. Dạ dạ, lúc mà trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự dự dự định là cưới cho năm sau luôn. Ừ. Dạ, thì đúng năm sau là hôm ngày đám cưới đó là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Thì à. là, là dạ, em là đám cưới luôn. Khải liền luôn không, ai nó là lắc lắc xoay lót chỉ một cái là bảy giờ là xài chính rồi đó dạ, dạ. đúng chưa dạ, luôn anh không có nhiều dạ. chuyện dạ. nhưng anh rất tò mò đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau cái nụ hôn đầu tiên đó là em chủ động hay là cô ấy gợi ý bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều thì cái cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha thì em nói thật luôn là nó em cực kỳ ngại bởi vì lúc đấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa kiểu cu kít kiểu là kiểu là bất cần kiểu lạnh ừ. lùng cũng ờ, khoảng ờ, mười bảy ờ. sáu mươi bảy bây giờ kiểu đấy đó lúc đấy là em muốn gần em muốn gần gũi hơn nhưng mà em không biết cách nào được <laughs> mà kiểu là đi trên đi taxi trên đường về là em đưa và em về nhà ờ. em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó kiểu là vợ em này cứ, cứ, cứ, cứ kiểu đó không hờ không có tay nắm luôn khó nhưng mà uh, lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải em như em là người chủ động thì như yeah. Dạ. trên taxi chủ động sao chủ động sao ở đâu cái đấy như em nhớ đúng là ở nhà em yeah. Dạ. không taxi mà taxi à ừ taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi hôn đâu hôn đâu lên môi ờ em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè ừ. kiểu em em thì em ngồi khách tay như thế này xong cái cứ cứ đưa dậy xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay em đây xong rồi kiểu cũng ngại xong rồi cũng sợ là em đánh tại lúc ừ. em dữ lắm ờ. vậy mà em dữ mà cái xong cũng sợ xong rồi thôi là đặt đặt lên đây cái em mới đưa tay lên đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán <laughs> vậy vậy hiếu á thì là một cái người là hoạt động trên social yeah. Dạ. trên, trên social media yeah. Dạ. là quá quen với những cái comment những cái ừ. đàm tiếu của dư luận rồi mà em thì em còn quá trẻ dạ vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi thì em cũng uh, đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói ừ. mình rồi là ra khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà ừ. em cũng kệ luôn em cũng không quan tâm luôn ạ ừ. bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không dạ có mặt rất là mỹ mãn luôn á và ngày hôm nay nữa khán giả khi mà xem xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng dạ. đúng chưa ừ. hai đứa lấy nhau được được à, bao lâu rồi cưng hai vợ chồng em lấy nhau từ dạ, tháng 11 một à. tháng 11 nay là à, mới có 4 dạ, tháng à dạ, son quá ha dạ. vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu có nhiều lắm nhiều, nhiều lắm rồi hả có nhiều cái kỳ lắm tao kể luôn nè không dám kể luôn nữa em còn rất là trẻ thì có nhiều nhiều cái tính Ờ, con nick nó cũng rất là lộ ra ở ừ. nhà tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ ngày bình thường và em đứng ở chính giữa nhà nhảy múa la hét hát hò thì cái đó đâu phải thật xấu đâu có đấy đáng yêu mà đáng yêu đáng yêu nhưng mà ừ. tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu đúng rồi phải kể Còn những mát của chương trình là bây giờ là mình phải kể thật xấu nè đó. Ờ, tật xấu và em bây giờ cái nhiều cái cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều ừ. và em là ngủ như là em bé mới đẻ vậy <laughs> em bé mới đẻ như là em bé mới đẻ cháu cháu cháu em không ngủ nhiều như vợ em em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng và điều đấy có thật mà có phải là ngày này qua ngày nọ không hay là không, không phải hàng ngày nhưng mà có có mấy khi nếu có mấy... thể được thì sẽ ngủ ờ, chính được bất cứ lúc nào cũng dạ, có thể được đúng không ừ. công việc chính của em là làm về mạng xã hội á ừ. thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc tại vì ờ, ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á ừ. em không hợp ở ban ngày ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc xong rồi xem này trả lời kia em làm hết trong buổi tối luôn rồi ban ngày thì em đi ăn đi uống đi xem phim đi ngủ nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa ví dụ như ăn uống nè bề bộn được không nè có xấu ăn không nè ví dụ như đói bụng á là dạ. có hay la cọc, em không cọc, cọc quá tất cả gì anh mới nói như là tật của em không như tật của em không <laughs> vì em, em quyền rồi Giờ tới em, em đó hữu em em rất là hay cành nhành, tại vì em cực kỳ ghét ở bừa Ừ. mà chồng em mà quần áo đi à, đến đâu là quần áo tuột đến đó ờ à, là bừa nè dạ đó. đúng rồi thứ hai nó hay cáu ăn mà hay quạo lắm mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ không được ăn á thì quạo quạo ừ. xong rồi hả nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á em có dở em có gì không cũng đúng trạng thái à đang quạo nha đang dịch ăn quạo đó ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con dạ chồng chồng em thì trẻ con theo em không dạ, thí dụ một cái tính trẻ con Trời đi ơi. nhiều khi mà nằm nằm cái meo meo meo meo meo meo <laughs> đi chơi cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á cái em không chịu đi cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè đi mà thiếu vợ chồng đi không được kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi nhưng mà em không đi không đi kế đó ơi, dạ phải mỹ năm kế anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em em có thể tái hiện lại cho anh coi được không đây để em em em diễn tả em à, diễn tả à. nha vợ dạ vợ dạ. <laughs> đi đi mà tiếu vợ vợ chồng đi không được mà em đang phơi đồ tay đang phơi đồ à tay rồi đâu đẹp vậy em là em em em ngồi em, em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi nhưng mà em ôm hai cô em kêu em kêu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nổi ừ. mà nó hơi khó làm một tí với mặt cái bộ này Ờ, ở chung với nhau thì nó cũng tính tính vợ mình như nào mình dạ. cũng vậy ừ. dạ. bây giờ mình ta vẫn là cô bé mà chiều dữ dạ. không nhõng dạ. nhẽo không <laughs> cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn một cái gọi là uh, uh, nhường nhịn à. Dương Nhật mà dạ. nhẫn nhịt luôn không? À. Cô ờ. Mai chu lè chu lét á, có như là sao sao giận sao, sao đó? Không có đâu, em rất hiểu chuyện luôn. À. Em hiền lắm, em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì, Đám hỏi thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu ừ. như là không cãi nhau luôn á. Chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi đi đi, tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Ừ, dạ. Hai đứa có ý định là là bao giờ mới có em bé không? À, bọn em đang của đang đang thả luôn đó dạ, dạ đang không ô oh, vậy hả là dạ. coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn <laughs> dạ <laughs> dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á ở ở nhà có một cái bạn nào mà em em cưng chiều không dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ Cory ờ. đúng không dạ trời chắc cưng lắm đúng không dạ cưng nhất nhà luôn ạ cưng nhất nhà cưng hơn ảnh không dạ cưng hơn à, mà hai vợ chồng đều cưng à? dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó yeah. Dạ. thì chồng em kiểu như bảo là ừ, sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình thì đó là một gia đình đẹp và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả trừ cái đấy là cái tự nhiên bởi vì em nghĩ đây là như know, mình mình yêu người này mình thương người này mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ ừ. thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà mình, khiến mình như đó know, mình thích quyết định ừ. là ừ. mình sẽ cưới ừ. người này kêu là thay đổi gì đó thì em không hề muốn à, cứ để dạ. nguyên dạ à. nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ chính ừ. xác ừ. còn ừ. về vợ anh hay không dạ. còn em thì sao à, dạ thì em cũng vậy tại vì à, em không ép ông thay đổi nhưng mà nếu mà ông thay đổi được thì tốt tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ ừ. Dạ. em thấy sống cũng hợp cả với em hợp <laughs> cả dạ. <laughs> thực sự là chị rất là thích thích cái nét đẹp của bạn này dạ, dạ cảm ơn xinh thiệt là xinh vậy đó dạ. cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em em gọi là đóng một cái bộ phim và thậm chí nha bé này cũng hợp mà Semesis cũng hợp luôn nữa <laughs> đó giờ đóng phim như Semesis em thì hơi già rồi à, không cái mặt em cũng, dạ. cũng cũng có thể đóng phim được đó trước thì em có cũng đã từng nghĩ rồi nhưng mà để em nói chuyện với uh, kiểu bạn bè nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được nhưng mà để đẩy lên kiểu ừ. TV cái này nọ với cả sâu mà kiểu cách nói chuyện á em không có quen thuộc em ừ. em em nghe em hay bị dối tại ừ. ờ, vì dạ. cái em em em không học tiếng việt chị ờ, chúc tụi em á là hạnh phúc nè anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì yeah. là dạ. anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng yeah. Ừ. Dạ. ở trên tivi trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em à, tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha dạ. chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực đó dạ, là vâng, em cảm sẽ ơn. trở thành một người mẹ tuyệt vời là chúc dạ. có bé bi luôn á hả chúc có em bé luôn rồi Và món quà thứ tư đó chính là bộ ba sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa KR. Vanessa KR là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm mang đến cho phụ nữ một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt che phủ toàn diện, chống nắng tối đa, kháng nước cực đỉnh, an toàn với mọi loại da, tiết kiệm thời gian và chi phí. Vanessa KR lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn.